kia bên kia bên ờ, số chín em giao rồi mà anh chín cho ba lấy tiền dạ 386 ngàn Nè, thành đi á, chứ con đi đâu